Ok, xin chào anh em, mình là Hiếu đây à, Thì hôm nay ờ, mình sẽ ờ, tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái tựa game mới Đó là game Total War Shogun 2 Thì cái game này hiện tại là nó đang được free trên Steam nha Có gì anh em mình để cái link để tải game này ở dưới phần bình luận Có gì anh em có thể vô đó mà mà tải game này về, về chơi Hình như là một hai ngày nữa là nó hết free á bởi vì anh em uh, tranh thủ uh, vô mà lấy chơi ok thì ờ, cái game này mình nói sơ qua thì là nó lấy game này là một cái loại ờ, game ờ, chiến thuật nó chiến thuật nó lấy cái bối cảnh cái nước Nhật Bản vào năm một một nghìn năm trăm bảy mươi là lúc này là nước Nhật là lúc là nó còn samurai á khi mà mấy ông lãnh chúa tàn bạo là muốn muốn thống nhất nguyên một cái nước Nhật á là trong cái game này là nó rất nó có rất nhiều phe phe phái khác khác biệt với nhau nó thì uh, nói chung là sơ sơ qua là cái game nó như vậy ok thì uh, chúng ta vô chiến dịch shogun đây như anh em đã thấy trên đây thì là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín cái uh, gia tộc khác nhau thì mỗi cái gia tộc nó sẽ có một cái uh, một cái đặc điểm riêng và một cái uh, cái lối chơi của nó nó như thế nào nó đó, một mỗi cái gia tộc là nó sẽ ờ, có khác nhau hoàn toàn hết đó đây nó đây mấy từ cái hàng này trở lên là bắt đầu là cái ờ, cái lối chơi của nó là rất là khó bởi vì mình khuyên anh em là chơi bốn bốn thằng đầu này thôi rồi từ từ thằng Mori này tới đây bốn bốn thằng này thôi nó, nó sẽ lối chơi nó sẽ dễ hơn đó ờ, thì mình có chơi sơ sơ game này qua rồi thì chắc mình uh, Ờ, kiếm một cái gia tộc nào đó cho nó khó khó chút để chơi Sao ta Mình đi Hojo đi đây mình sẽ chơi Hojo đây là cái ờ, cái bên đây là cái cái chế độ chơi cái chiến dịch đó ví dụ là mình chọn cái chiến dịch ngắn là nó yêu cầu mình là phải chiếm và giữ 25 tỉnh trong ờ, trước khi ờ, trước khi ờ, năm 1575 đó mà là mình bắt đầu từ năm 1545 là mình phải chiếm hết 25 cái tỉnh cho tới năm 1575 này là mình sẽ thắng đó rồi chiến dịch dài thì nó 40 tỉnh thời gian nó sẽ kéo dài hơn thôi thiết cái này cũng vậy 60 tỉnh à, chắc mình chơi chiến dịch ngắn đi tại game này nó rất là khó nó yêu cầu tính chiến thuật rất là cao bởi vì mình chơi chiến dịch ngắn thôi độ khó thì uh, trung bình đi ok bắt đầu okay. để chút cho nó lót uh, ờ, map đây đây là một cái phần giới thiệu sơ à, anh em cứ coi đi This is Sengoku Jidai, the age of the country at war. Năm 1545, cái thời kỳ mà chiến quốc khi mà nước Nhật Bản bị uh, chia cắt. Ờ. The Ashikaga shoguns have ruled from Kyoto. Great splendor and power were theirs. Now the overmighty clans no longer obey. Đó mấy ông này là không không tuân lệnh này nữa là mấy ông chia rẽ ra mỗi người là xây một cái thành riêng. But who will be victorious? Đấy, đây đây là một cái cái map nước ờ, Nhật Bản. Đây, Đây là trên vùng đất của mình. Đất Hojo. They threatened our borders and look for any weakness. Our castles are strong. The envy of Japan. We are rightly admired as master builders. Strong walls. Strong souls. Our siege engines are equally mighty. Nothing stands before them. Shamonten, the war god, has woken. Now is the time to defeat our enemies. All will bow to the Hojo clan. We wait no longer. Destiny calls! We are the Hojo. Đây, đây là cái uh, đây cái vùng đất của mình. yeah. nhiệm vụ của mình là đánh bại một cái uh, đây đánh bại cái thằng này thằng này là nó đang trong cái vùng đất của mình đây thì đây là cái thành chính của mình bên đây là một cái thành phủ nó có mỏ mỏ vàng nó sẽ thu thập được uh, nhiều hơn đó. ok đây đây là một cái ông tướng chỉ huy của uh, quân đội mình đó ok để uh, chưa tôi đây cái này kiểu như là một cái uh, nghiên cứu á đây ví dụ mình uh, kích vô đây là nó sẽ bắt đầu nghiên cứu nghiên cứu xong là nó sẽ uh, cho mình xây cho phép mình xây một cái chợ đó cái này thì uh, ngoại giao đây có cái nước này đó là nó đang rất thân với mình rồi nước uh, nước này này thì đang thù địch là đang mình đang uh, trong uh, chiến tranh với nó thì đây là cái phần ờ, về uh, kinh tế thì đây là mình có thể tăng mức thuế lên như thế nào tùy mình mà nếu mình tăng nhiều quá là nhân dân nó sẽ uh, phản động lên nó nó sẽ phản động bởi vì mình sẽ để mức thuế uh, trung bình thôi đó ok cái này à, là chắc uh, mình tập trung vô xây uh, gù nè chưa cần thiết đường này đó bên đây cũng vậy rồi xây như thôi sau rồi mình sẽ ôi chưa chưa chưa cái này cởi đi đây không phí cái này giờ mình sẽ điều khiển quân để đánh cái thằng này đây đây là số binh của nó đây là binh ờ, binh binh lính của mình nó có một ngàn mấy rồi hả ta không biết đánh lại nó không okay. lưu lưu đi chưa chắc 兵にござる Our general is in grave danger, my lord! glorious victory will soon be yours! Okay. Ok, kết thúc trận chiến này. Thắng lợi luôn à, Team... Ờ, đánh đánh như vậy là team... Ờ, team tụi nó là chưa có chết hết tụi nó mới bị uh, suy yếu à mình phải đánh thêm một lần nữa mà tụi team tụi nó là mấy uh, mới uh, tiêu diệt được hết tụi nó mới xíu à, tụi nó tụi nó sẽ rút, tụi nó sẽ rút qua đây ok thì tụi nó sẽ tụi nó sẽ đúc qua đây mình giờ mình chưa làm được gì nữa hết trời kia ờ, mình phải cho tụi nó rút gì đi chút nữa mình nâng skill trong này thôi đây mỗi mỗi thường thường là mỗi một cái đội quân nó sẽ có một uh, tướng tướng quân đi theo đó nó sẽ giúp cái đội quân này đánh đánh mạnh hơn khi mà có 等我们。命令をお待ち申し上げます giờ mình không còn gì làm thì chắc uh, kết cái thúc lột thôi để cho nó qua một cái uh, một cái ngày mới đây đây là uh, đây là cái uh, đồng minh của mình ông này đang đồng minh với mình Ideal for ok tính ngưỡng chưa mình chưa cần chưa bây giờ mình chắc tập trung bên cái này đi tập trung về uh, kinh tế chứ mấy cái này chưa chưa cần thiết chứ uh, quân đội chưa cần thiết chứ là kinh tế thì chắc uh, ờ, cho ta Mitsuki mất chợ thôi à, mình xây một cái chợ ở đây hết tiền luôn rồi phải dao có gì thằng này đang rất thân này thì đang uh, thù địch với mình quân đội luôn thằng này mạnh nè thằng Takeda này mạnh nè chắc đang thiếu tiền vậy chắc mình cho cái thuế nó lên một chút đi không được này cho mày đi uh, vô đây lại giờ là mình cứ uh, xây cái này xong rồi cho nó qua ngày mới ngày mới thôi chứ uh, cũng chưa có gì làm nhiều gì đây I offer this peace, a simple end to war before our peoples are gone. Like blossom on à, the cái thằng này là nó mới đánh với mình là nó bây giờ là nó đang uh, đang uh, cầu hòa với mình. Uh, ok đi, cầu hòa. Good. We are in agreement. Ok, cầu hòa. nên này trồng kẹo cho một Mitsuke Mitsuke này kiểu như là cảnh sát có thể đi mua chuột binh lính rồi phát hiện ra mấy thằng gián điệp cũng được đây châu này không ờ, châu ờ. này qua đây giám sát khu bên đây đây bây giờ tiền mình là đang tăng rất là cao giờ thu nhập là dần dần ổn định này nè cho cấp cái lâu đài bên đây nữa đây thuế mình là đây tiền thu nhập là đang ổn định rồi nè thằng này thì đang chung đập với mình hết rồi bên đây chưa có cái chợ thì xong cuối cùng cho xây thêm một cái chợ xong rồi giáo ninja hả ừ chắc uh, cho một cái ninja đi ninja thì là chứ là nó nó đi phá hoại quân đội người ta thôi hoặc là đi uh, ám sát giờ chưa bây giờ mình đang ờ, trong thời kỳ ờ, hòa bình mình chưa có cái quân đội mình còn yếu bởi vì mình chưa có đi uh, đi đi uh, đánh người ta được giờ mình phải uh, chuẩn bị quân đội ok chắc ờ, cái cái khúc bên đây chắc được rồi giờ là mình qua phần ờ, quân đội cho nó ờ, nghiên cứu về lĩnh vực cơ quân đội đi khoan dạ vâng. dạ. xây chưa giờ là chứ là nâng cấp uh, mấy cái uh, thành uh, chị thôi đi đánh thì uh, để sau cũng được Giờ là mình thu nhập khá là cao rồi nè Thằng chi, thằng chi chưa đi Mitsuke Thằng này có Mitsuke rồi phải không? Thằng này chưa không biết Suke nữa hết rồi một gia tộc khác bị tiêu diệt rồi ok thì nhiều được đang trong uh, ông Matsuke này đi qua đây giám sát ủa này đâu ra gì Cài đi. tơ lụa hả mình thiếu uh, tơ lụa coi coi có tơ lụa không không ninja này làm được gì nâng cấp thành lên cản thôi cây cho nó lên cản sorry nè. em ờ, thì ờ, hôm nay là tập này đến đây thôi anh em nhé nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại